Thưa quý vị và các bạn, tranh thủy mặc là một loại hình nghệ thuật truyền thống phương Đông. Ở nước ta, tranh thủy mặc không phát triển rộng rãi nên ít người chơi và hiểu về loại tranh này. Hôm nay, Văn nghệ Chủ nhật mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một họa sĩ luôn đam mê vẽ tranh thủy mặc và cùng anh chiêm ngưỡng và tìm hiểu về dòng tranh truyền thống này anh là họa sĩ Trương Hán Minh. Hối hả và sôi động là cảm giác của tôi khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Ấy vậy mà, trong chính cái không khí công nghiệp ấy, có một họa sĩ được coi là hàng đầu của dòng tranh thủy mặc Việt Nam đang cần mẫn sáng tác. một chút tĩnh lại, một chút lắng động và bình an. Đó là cảm giác của người xem khi đứng trước các tác phẩm thủy mạc của họa sĩ Trương Hán Minh. Chỉ với 5 phút, anh đã thể hiện thành công linh hồn của thiên nhiên, sự vật. Và để có 5 phút ấy, Trương Hán Minh đã phải khổ luyện trong hơn 20 năm để tạo nên thần thái trong phong cách của mình. Trong họa có thơ, trong thơ có họa. Là một trong số không nhiều họa sĩ có phòng tranh riêng chào mừng Đại hội Đảng, triển lãm Trương Hán Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật đã gây ấn tượng lớn trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Hội họa chỉ Mặc có quan điểm độc đáo sáng tác tranh không sao là tả chân hình tượng mà cần là một vật tinh thần của sự thật thông qua nội tâm của họa sĩ đó là một nghệ thuật thiên về tượng trưng và ấn tượng chỉ dùng màu nước mực đủ để diễn cảm mọi cảm xúc phi thường qua hơn 30 năm hoạt động mỹ thuật họa sĩ trương hán linh gắn bó mật thiết với loại hình thủy mặc bởi tình yêu nghề nghiệp thiết tha ý chí tự học vươn tự học hỏi vươn lên không mệt mỏi ngược lại thủy mặc cũng giúp họa sĩ trương hán linh nâng cao nhận thức nâng cao tình yêu thiên nhiên con người và cảnh vật trong hoạt trong hoạt động đa dạng của mình Trương Hán Minh, một họa sĩ Việt Nam đã tiếp nhận một cách xuất sắc và tài hoa nền hội họa hoa điểu có truyền thống rực rỡ 1.000 năm nay ở Trung Quốc. Anh đã tạo nên những bất ngờ đầy xúc động ở ngay những đường nét giản dị, chân thành nhưng cô động, sâu sắc mang tính cách phương Đông. Tôi thấy là rất là vui ờ, và rất thích thú bởi vì cái tranh thủy mạc là nó tuyệt vời vừa hấp dẫn vừa nó đi vào lòng họa sĩ trương hán minh thì ờ, không những có tài về họa thủy mạc mà lại có cả tấm lòng thiện tranh của Trương Hán Minh thì ờ, chúng tôi ờ, đánh giá cao là anh ấy sử dụng cái chất liệu truyền thống không có một cái dòng riêng làm tạo ra cái sự cái phong phú của cái hội họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 một số họa sĩ sang Nhật du học và tiếp thu nghệ thuật hội họa Tây Phương họ đã vận dụng những kiến thức từ các bộ môn lập thể học ánh sáng học vào tranh thủy mặc truyền thống tạo nên trường phái thủy mạc lĩnh nam Trương Hán Minh là học trò của trường phái Lĩnh Nam tại trường nghệ thuật Đông Phương qua thực tiễn sáng tác. Dòng tranh Lĩnh Nam được đổi mới và cách tân đã tạo nên một dòng thủy mạc mới mà người ta vẫn gọi là thủy mạc Việt Nam mà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của họa sĩ Trương Hán Minh. cảnh vật nhỏ trong thiên nhiên đến cảnh hùng vĩ của mây trời sông nước tất cả được bài trí hài hòa chọn lọc sống động sống động đến mức nhìn chim như thấy chim hót nhìn hoa như thấy hoa nở dịu dàng rất gần gũi thân thiết với tâm hồn con người tranh trương hán minh là một đời sống đời sống con người trong sự cảm thông sâu sắc tới những vui buồn khác nhau nó không dừng lại ở trang trí mà đó là những xôn xao đầy nỗi niềm. Bút pháp bố cục của họa sĩ Trương Hán Minh là thành tựu của một đời thủy mạc kiên trì. Xem anh vẽ tranh, quả thấy nghề chơi mới lắm công phu làm sao. một tờ giấy xuyến trì loại dành riêng cho tranh thủy mạc từ đĩa mực đen nhưng nhức có thể tạo ra 24 màu khác nhau những nét cọ mạnh mẽ lúc đậm lúc nhạt không ngừng nghỉ bút đoạn mà ý không đoạn uyển chuyển mềm mại công phu của nghệ thuật vẽ tranh thủy mạc là một lần xuống bút họa tiết phải hiện hình, phải dứt khoát. Một chút trần trừ run rẩy sẽ làm hỏng bức tranh. Người cầm cọ phải mường tượng nét bút trong đầu một cách tỉ mỉ, nắm được độ thấm mực của giấy, nắm được tỷ lệ giữa màu và nước, sắc độ hòa nhòe vào nhau. Vì thế, với Trương Hán Minh, 5 phút vẽ thủy mạc là 20 năm cầm cọ. Mỗi một nhành cây, cánh lá rơi trên giấy là sự luyện tập trau chuốt từ hàng trăm cánh lá khác gom lại. Sự hiểu biết tường tận hội họa cổ điển Trung Hoa, am tường nhuần nhuyễn kỹ thuật thể hiện, cộng với tình yêu thiên nhiên tha là ba yếu tố tạo nên sự hấp dẫn trong tranh Trương Hán minh. Ý đi trước bút, sự sang trọng và tài khéo léo không để lộ đầu bút, hợp lý trong sự cuồng nhiệt, cụ thể nhưng đầy ý thơ. Sự cương nghị thể hiện ở nét bút chính xác, sắc ngọt tình cảm của anh chìm trong các khoảng trống, ẩn vào biến thái của sắc độ. Tất cả cuộc sống thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho con người đã ngưng động lại và vĩnh cửu hóa trên nền giấy thanh bạch. Hào hứng làm chủ ngọn bút, anh để cho nguồn cảm hứng tự do tuôn tràn lên mặt giấy xuyến trì. Mỗi nét vẽ là cả một quá trình chắt chiêu, chiêm nghiệm. Như cây trúc vốn động, do cành lá lao sao thế lại tĩnh giữa tiếng lao sao đầy nhạc tính của thân và lá còn thể hiện nét tĩnh của gốc lững thững dạo chơi, sống và thở trong thiên nhiên cùng Trương Hán Minh với một hồn thơ đông phương vời vợi. Thiên nhiên tĩnh tại trong anh đến mát lạnh nhưng cũng ngạo nghễ đến vô biên. thì ồn ào và náo nhiệt Trương Hán Minh vẫn tìm cho mình những giây phút tĩnh tại An ổn hòa nhập vào thiên nhiên Đồng cảm với vạn vật Đôi khi anh tìm cho mình cảm hứng sáng tác qua thơ đường Quan niệm của anh chỉ vẽ những gì mình ưng ý chú trọng nhiều vào cái tốt, cái thiện để mọi người trong xã hội được biết đến. Ngoài thời gian sáng tác là những phút tự học qua nhiều trường phái khác như Tây Họa, nghiên cứu họa lý cùng họa pháp để tự sửa chữa cái khuyết, để bắt kịp nền văn minh mới. Cách tân tranh thủy mạc từ vẽ đen trắng sang tranh màu lập thể Đã qua cái tuổi ngũ thập chi thiên mệnh Thế nhưng anh cứ bồn chồn không yên trong sáng tác nghệ thuật Canh cánh trong lòng nỗi lo Không tiến tức là lùi Lại thỉnh thoảng gặp người ngưỡng mộ hỏi Sao lâu rồi chưa bày tranh Anh cứ bồn chồn khao khát Bởi vì cái đích của nghệ thuật vừa cao xa vừa hư ảo như vầng trăng dưới nước kia như làn hương hoa trong tranh như cõi vô cùng phía chân mây làm sao biết mình đã đạt tới chưa chụp bài báo nói về nghệ thuật thủy mạc trong tranh Trương Hán Minh. Người họa sĩ này đã hòa quyện trí tưởng tượng và hiện thực cuộc sống vào trong tranh. Cái hư hư thực thực mà anh gửi tới công chúng đã mang một giá trị không cùng. Là họa sĩ tiêu biểu nhất trong trường phái Thủy Mạc Lĩnh Nam tại Việt Nam. Tác phẩm của họa sĩ Trương Hán Minh không những giữ được bản sắc truyền thống của trường phái Lĩnh Nam mà còn có sự sáng tạo từ suy nghĩ, bố cục, bút pháp và dùng màu. Từ năm 1970, giới thường ngoạn hội họa đã thấy tranh ông xuất hiện trong những cuộc triển lãm ở sân Tinh Võ, trong những hội quán người Hoa ở chợ lớn. Ngày những ngày đó, mặc dù rất trẻ Trương Hán Minh được công chúng xác nhận như một tài năng nhiều hứa hẹn. Năm 1971, ông tham gia triển lãm thủy mạc ở Malaysia. Năm 1973, ông tham gia triển lãm thủy mạc ở Hội quán Triều Châu. Trong suốt thời gian 10 năm liền, ông vừa dạy vẽ, vừa học thêm và tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo. Năm 1990, ông tham gia mỹ thuật toàn quốc, giao lưu mỹ thuật tại Bắc Kinh, Paris, Bordeaux, Pháp. Cho đến nay, ông đã cho ra đời ba tập tranh Thủy Mạc Trương Hán Minh với hàng trăm phiên bản. Bằng tài nghệ của mình, ông thật sự đã chinh phục lòng người, gây sự thích thú với công chúng yêu mỹ thuật. là ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ông luôn ý thức về trách nhiệm của mình trong việc phát huy và kế tục dòng tranh thủy mạc ở Việt Nam. Đã có hàng chục thế hệ học sinh tìm đến với tranh thủy mạc dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Trương Hán Minh. Và như thế, một quá trình khổ luyện 20 năm cho 5 phút bắt đầu hình thành từ một thế hệ mới. dường như cảnh đẹp nào cũng được vẽ thành tranh. Ông nói, nghệ thuật không có giới hạn, không phân ranh giới. Có thấm nhuần đời sống tinh thần dân tộc mới tạo được thần sắc cho tác phẩm Thủy Mạc. Phải chăng, điều đó đã làm nên sức cuốn hút cho tranh Trương Hán Minh. Giá trị thật sự của bức tranh là tâm hồn họa sĩ và giá trị quốc tế của tác phẩm nghệ thuật là tính dân tộc được diễn đạt một cách khéo léo, đặc sắc. Một lần nữa, xin được cùng đắm chìm trong tranh thủy mạc Trương Hán Minh. Thank you.